Chào toàn thể anh em Chơi môn máy đánh bài bịp Thì ngày mai thì mình làm cái video để giới thiệu Đến anh em cái cửa hàng của mình này Anh em nhìn xem này Rất nhiều máy đánh bài để cho anh em chơi Từ cái dòng giá rẻ cho dòng cao cấp Thì cửa hàng của mình nằm ở bến xe miền Đông Và bến xe Mỹ Đình Hà Nội Anh em có thể qua trực tiếp test hàng Có một cái lưu ý như này Anh em mua hàng Anh em nên đến những cửa hàng lớn Đấy Thì khi đến cửa hàng lớn thì giá cả nó sẽ rẻ và cái chế độ bảo hành rất là tốt ưu đãi cho anh em thì với cái máy đánh bài này anh em nên đến trực tiếp cửa hàng để test hàng đấy nhân viên mình sẽ hướng dẫn anh em cách chơi ở ngoài bắc thì anh em cứ qua bến xe đình ngoài trong miền nam anh em anh em qua bến xe miền đông sài gòn gọi điện cho mình số 0984 80 49 thì về cái mẫu máy đánh bài thì cần đi theo bài đấy trước mặt anh em là rất nhiều mẫu bài đấy để anh em chơi từ bài xanh 2k kim cương đô la vàng đô la trắng đấy dòng xanh dòng đỏ dòng vàng là đủ hết và cái mẫu phụ kiện soi thì có cái mẫu à, điện thoại Nokia quý bắp như này này đồng hồ soi này vòng soi này đấy, rất nhiều cái đồ soi để anh em à, có thể mà phục vụ công tác anh em đi bịp bài đấy thì à, cái video tiếp theo đây á, thì mình sẽ quay chi tiết mình đánh những cái mẫu đánh bài giá rẻ và những dụng đánh bài cao cấp như CVK 700, CVK 680, CVK 950 đấy anh em thích cái kênh của mình thì anh em nhớ đăng ký kênh để mà theo dõi những video mình ra hàng ngày nhé. Xin chào tất cả các bạn, chương mình bài lá bịp thì ngày mai thì tổng kho của bịp làm một cái video để giới thiệu để các bạn những cái dòng máy đánh bài đỉnh cao công nghệ của năm nay thì ờ, đây là mình đã tuyển ra cái mẫu đánh bài ờ, có thể nói là hiệu quả nhất uh, anh em chơi nó phản hồi rất là tốt tích cực cái đầu tiên mình giới thiệu đến các bạn những con máy đánh bài có thể nói là đỉnh cao của hãng Simca thì uh, bên nhà mình thì đại lý lớn có rất là nhiều mẫu máy nhưng mình sẽ không trưng bày từ đây mình sẽ để những cái mẫu đánh bài uh, có thể gọi là hiệu quả nhất của năm nay đầu tiên uh, giới thiệu đến các bạn con máy đánh bài đỉnh cao công nghệ này, CVK 900 được uh, làm mô hình một chiếc iPhone 11 Pro và CVK 700 trên nền một chiếc uh, iPhone X Pro và một con dòng máy bài giá rẻ dành cho anh em mà túi tiền không dùng dịch một con Samsung Đấy, rất là đẹp thì mình sẽ đi đánh từng con một chi tiết từng con một sẽ tốc độ báo bài ra làm sao nhá đấy con này chỉ vài triệu thôi anh em mới ít tiền người mua dùng con này và một con máy đánh bài khác nữa cũng là rất là đỉnh cao và giá cũng cũng rất là mềm đó con máy đánh bài CVK 360 ngụy trang một chiếc Samsung thì bây giờ mình sẽ đi vào trực tiếp test thử cái tốc độ báo bài của nó như là nào nhá mình sẽ test con à, CVK 900 trước đây. À, mình sẽ bỏ cái con này ra thì em sẽ test cho bạn sau thì để chơi được bộ à, cái bộ môn máy đánh bài bịp này các bạn cần những cái gì thì đầu tiên các bạn phải cần có cái máy đánh bài này và cái bộ bài này bên nhà mình rồi nó quét vào cái mã vạch thì cái mã vạch được bắn vào trong cái à, bài này nhưng mà mắt thường không nhìn thấy chỉ có máy mình thôi Đấy, và kèm theo đó là một cái tai nghe thì đây là đủ bộ của một cái máy đánh bài thì các bạn có thể mua thêm những phụ kiện kết nối nếu các bạn không để điện thoại ra đồng hồ này đấy điện thoại Nokia hay cái uh, cái ví này đấy thì mình uh, à, đến là mình, mình kết nối thì bây giờ mình sẽ đi vào đánh trực tế các bạn xem này thì đây mình sẽ cho các bạn xem cái cấu hình của cái máy này đây đấy, giao diện của nó rất là đẹp luôn giống hệt một chiếc iPhone bình thường nha của Apple luôn nha đấy nghe gọi nhắn tin chụp ảnh là bình thường Zalo Facebook là bình thường gọi bình thường đấy, thì bên trong nó có ẩn chứa cái sức mạnh của máy đánh bài thì đây các bạn là có thể thấy là bên trong này nó chứa tất cả các môn chơi môn chơi bài Đấy. tất cả các môn chơi bài ở Việt Nam ngoài Bắc có thể chơi ba cây liêng sâm phẩm chắn trong miền Nam có chơi được bài cào bình sập sám bình Ấn Độ gò hòn năm lá và biểu nha anh em nhé thì bây giờ mình đánh thử cho các bạn một ván thôi cái gì đi mình đi qua nhanh một ván rồi của cái môn bài à, bài à, liêng này mình để chế độ là bốn người chơi đây đấy thì khi các bạn chơi nhá thì các bạn tắt cái camera màn hình này đi đây, mình cứ để luôn này cái máy đặt nó báo luôn đấy, báo cực nhanh luôn đấy ngang dọc thì nó không quan trọng các bạn nhá đấy máy báo ba mình chia ra này đây là một liêng nhá đó đây là máy một hai ba này một liêng này mà tụ số 3 là được uh, 6 điểm này những cái nhà còn lại không đi qua 6 điểm thì cái môn liêng với cái cách báo bài cái này nó có hai ba cách báo bài một là báo một nhà lớn nhất đó, hai là báo hai nhà ba là báo tất cả các nhà luôn thì trong quá trình chơi anh em có thể tăng giảm số người chơi ở lúc tăng giảm lượng này đấy, đấy mình vừa xuống xuống ba này bây giờ mình sẽ chuyển môn chơi nhé, mình chuyển sang một cái môn ờ, rất là phổ thông ở trong ờ, miền Nam môn bài cào đấy chỉ cần cài đặt là 3 giây đấy là các bạn có thể chơi ok rồi này. mình sẽ để cái này môn bài cào thì các bạn nhớ xem hết cái video này là mình kết từng con máy và mình kết nối vào những cái phụ kiện này nhé xem nó như nào nhé tốc độ nó như nào đây bạn đặt ra trước mặt thế này đặt này máy báo một này đấy bốn người chơi đây môn bài cào của trong miền Nam cái này có thể chơi được binh Ấn Độ hay biểu sáng cực ok luôn một thì là một tám điểm này là một tám điểm này đấy đấy chưa đây cũng 8 điểm chứ không thể thắng vào này được đấy mình tăng người xuống người chơi đây này con máy đánh bài này là hỗ trợ là 12 camera đấy đánh trong cái điều kiện là uh, à, mặt phẳng nó gồ về vẫn đánh bình thường chẳng như để lên trên này cao như này nhá đấy vẫn báo bình thường này đấy và cái điều kiện ánh sáng nó hồng ngoại nó cực tốt cho nên là hồng ngoại cực tốt nên là báo kể cả điện ờ, ở chỗ đánh anh em chơi nó hơi tối tối vẫn đánh bình thường đây mình để vừa tăng vừa chơi là năm đúng không cái này là máy 34 thì là anh em cứ đặt tiền là bốn thôi đây đấy anh em chơi bài cào hiểu d chín chín này chín là lớn nhất rồi này đấy thì thì đấy là cái uh, tốc độ báo bài của con uh, đấy cvk thấy chưa bốn sang một ngay đây là tốc độ bài của cvk 900 thì bây giờ tôi sẽ kết nối xem à, vào cái dụng cụ hỗ trợ đi lấy vào cái điện thoại đi đấy cho anh em xem luôn này test thực cho anh em luôn này để che cái mật mã lại đấy, cho không phải anh em nào biết cái mật mã này mua thì mới biết thôi đó thì mình sẽ để sang cái chế độ là báo vào cái điện thoại này đi mình sẽ đánh vào cái điện thoại này nhá đấy thì bây giờ thì mình sẽ để cái điện máy ở đây máy lên đây đi đây thì bên trong cái điện thoại kết nối đời này nó sẽ có một cái hệ thống công tắc anh em bật lên là nó sẽ ok luôn đó như vậy là được rồi. đây em để cái ờ, con điện thoại như này Đấy, anh em ngồi lòng anh để như này nó sẽ soi cho cỗ bài như này đấy đấy ok anh em đi đâu đấy điện thoại trên này mày báo năm này năm người chơi này test luôn cho anh xem xem này mày báo năm này 8 điểm này đấy môn bài cào này môn 8 điểm mà nhất rồi này chuẩn xác 100 trăm với con à, phụ kiện này cũng rất là hiệu quả anh em anh em đúc con máy này vào người đấy đây là con điện thoại Nokia cái con à, đây là con điện thoại phụ kiện kết nối này đấy kết nối rất đơn giản thôi đây thả cái ví này thì sao đây bên trong cái ví này cũng có công tắc bật lên là anh em chơi thôi đây. Đấy. như vậy là kết nối đây cái ví này thì là camera soi đây này soi ra này Đấy. Nghe chưa đây? Ba này. Đấy là cách kết nối ví nó rất đơn giản, kết nối cực nhanh luôn. Đấy, ba là 9 điểm này tụ ờ, một hai ba là chín này những cái nhà này thu này thì đây là cái ờ, ví kết nối rất hiệu quả luôn đấy, không chơi thì anh em tắt đi cái này pin cực khỏe luôn pin nó là pin tiểu pin ở trong cái ví này là pin anh em chơi nhá thì anh kéo kéo cái khóa này lại đấy đây đựng tiền bình thường đấy không chơi tắt đi thì bây giờ mình sẽ chuyển sang con máy ờ, rẻ tiền đi đấy nhiều anh em cũng thích con máy rẻ tiền xem nó báo như nào nhá bỏ này đi này để vào đây đi à, không sang con máy rẻ tiền đâu đây đây là con máy rẻ tiền Đó. mình cũng đánh một bài chào đây mấy anh em nhìn rõ không đây đặt đặt này Đấy, đây mình đang chưa chuyển sang cái chế độ nó vẫn đang trong chế độ tai nghe nhá để mình chuyển sang chế độ tai nghe à, lo ngoài nhá thì khi anh em chơi á thì mặc định con máy đặt ra mà không chuyển sang chế độ tai nghe